Chào mừng anh em ờ, tiếp tục quay trở lại với kênh Cao Tiến so kèo cũng như là kênh ờ, kèo bóng Cao Tiến. Và mình cũng vừa nhận định xong cho anh em trận đấu ờ, ở cúp liên đoàn giữa Manchester United và Charlton. Thì tiếp theo đây mình sẽ nhận định trận đấu cùng khung giờ, còn lại đó chính là trận đấu giữa Newcastle và Leicester. Thì tại vòng 3 cúp FA diễn ra cách đây vài ngày thì Newcastle đã có trận thua trước đội bóng ở giải hạng nhất, đó chính là đội bóng Sheffield Wednesday. Thì ở trận đấu đó, huấn luyện viên Chích Chè đã chủ động cắt các chân sút chủ lực trên băng ghế dự bị để à, đủ thể lực tiếp tục cho cuộc đua top 4 tại ngoại hạng Anh nên chỉ à, tung ra đội hình B thôi. Và với à, Leicester, phong độ hiện tại của JVD cùng đồng đội thì đang có dấu hiệu bất ổn với mùa giải ngoại hạng Anh năm nay. Trải qua 18 vòng đấu tại ngoại hạng Anh thì Leicester chỉ có được 17 điểm, trong đó có 5 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận đến 11 thất bại và chỉ xếp hơn nhóm gớt hạng với khoảng cách là 2 điểm cách biệt thôi. Trở lại với trận đấu đêm nay, Newcastle sẽ có trận tiếp đón Leicester tại vòng ờ, tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Cũng tương tự như mặt trận cúp FA thì đây là đấu trường mà cả hai đội sẽ không đặt quyết tâm lớn ở trận đấu này. Newcastle thì đang tập trung cho cuộc đua cạnh tranh top 4 tại ngoại Anh để giành tấm vé tham dự cúp C1. Còn Leicester thì cũng đang ờ, tập trung nhân lực để trở lại cuộc đua ngoại Anh và bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ để không phải chơi giải hạng nhất ở vòng mùa giải tới. Đến với mã kèo ờ, hiện tại đội chủ nhà Newcastle chấp đội khách Leicester với mức chấp là 0.75 và mức tài xỉu trận đấu này là 2.5 à, với cái mã kèo này anh em nên vào mã kèo tài cả chặn 2.5 à, và đây là lựa chọn tối ưu nhất và mình dự đoán hai đội sẽ kết thúc trận đấu với từ 3 bàn thắng trở lên thì đây cũng chỉ là những cái nhận định của mình trước trận đấu khi mà chưa có đội hình chính thức nên chỉ mang tính chất là tham khảo thôi và trước khi trận đấu ờ, diễn ra nếu mà tỷ lệ có biến động gì thì mình sẽ thông báo cho anh em trên nhóm và sẽ lựa chọn mã kèo phù hợp để cho anh em vào còn anh em nào muốn có một trang riêng để chơi và vào nhóm để cùng nhận những cái mã kèo chuẩn hơn thì cứ liên hệ cho mình qua Facebook hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng và mình à, có để đường link thông tin dưới phần bình luận ấy à, anh em cứ à, trực tiếp liên hệ đi thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em lập trang và thêm anh em vào nhóm ok mình cũng xin à, kết thúc video tại đây nha à, anh em nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh cao tiếng số kèo cũng như là kênh kèo bóng cao tiếng chúc anh em luôn thắng ở những mã kèo sắp tới nha